ngày sinh nhật mà lo về mà mừng sinh nhật là ngày của em chưa xong mà dạ, dạ, dạ, Happy à, birthday, happy birthday to you. Happy chưa xong mà. Trời. Chưa con. Happy birthday, happy birthday. Thôi mệt quá đi. Bắt nữa hát hoài mệt chết luôn à. <laughs> Chưa mà, thổi nến thôi mà. Thổi nến, thổi nến đi. Rồi, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ta cầu nguyện trước nhưng mà nó sao con ước gì mẹ luôn ở bên cạnh con là con luôn thân đệ rồi con gì nữa gì nữa có ít quá vậy ước gì con gì nữa ước gì nữa còn điều nữa ước gì nữa ước gì nữa mẹ là anyway.